cảm ơn tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái món ăn phải nói là nó cực kỳ hot trên cộng đồng youtube việt nam hiện tại luôn đấy thì một cái món ăn có nguồn gốc xuất xứ từ trung quốc các đấy một món ăn của các bạn thiếu nhi bên trung quốc luôn và ở việt nam cũng rất là thích luôn nhưng mà mình chưa bao giờ mình được trải nghiệm cái món này hết thì hôm nay mình sẽ tự tay làm cái món này nó không phải là chính gốc nhưng mà mình sẽ hiện bằng cái ờ, nguyên liệu của mình đấy thì nó cũng na ná giống như vậy thôi chứ nó không phải là nguyên bản chính các bạn ơi đấy thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái món ăn đó chính là kẹo hồ lô các bạn ơi kẹo hồ lô nghèo đường á thì ờ, mình không biết là cái kẹo hồ lô bên Trung Quốc ờ, họ làm bằng cái trái gì mình không biết hôm nay mình sẽ thực hiện làm kẹo hồ lô nhưng mà mình thay thế vào cái nguyên liệu của họ mình sẽ làm bằng trái cây mình sẽ làm bằng nhiều loại trái cây các bạn đó mình sẽ ngào được và mình sẽ làm giống như là cái kẹo hồ lô của họ nha bạn ơi và mình không biết là cảm giác ăn nó sẽ như thế nào các bạn ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm và mình sẽ cảm nhận thử cái vị của nó sẽ như thế nào các bạn có ngon hay không nha hôm nay mình sẽ làm cái kẹo hồ lô đường này với tất cả các loại trái cây mà mình đã đi chợ và mình đã mua sẵn ở đây để mình sẽ review xem mình đã có những loại trái cây gì để mình làm cái kẹo hồ lô đường này nha các bạn đấy thì đầu tiên đây đây là một bịch cà chua đấy cà chua các bạn không phải cà chua bi nha cái này mình thấy nhiều bạn làm bằng cà chua bi nhưng mà cái này mình không không làm bằng cà chua bi mình làm bằng những trái cà nó nhỏ nhỏ như thế này thôi nhưng mà không phải là cà chua bi bạn nó vẫn nhỏ nha đấy thì trái cà chua này là cà, cà chua thường thôi à, các bạn thấy không đấy những trái bé bé rất là đẹp đấy thì bên đây là mình có chuẩn bị thêm một bịch nho đây nho các bạn ơi đấy nho rất là nhiều luôn đấy mình mới đi chợ mình mua sáng luôn rồi thì bên đây là mình có chuẩn bị thêm một cái bơm bơm đỏ đấy thì tí xíu cái bơm này thì mình sẽ cắt ra các bạn ơi mình sẽ không để nguyên trái này đâu mình thấy nhiều bạn để nguyên trái này thì nhìn nó rất là to và nhìn nó không có ngon mình sẽ cắt ra thành những cái miếng nhỏ và mình sẽ xiên vô mình có một bịch xiên ở đây các bạn đây đây mình sẽ xiên vô mình sẽ cắt cái bơm này nhỏ nhỏ ra và mình sẽ xiên vô những cái cái ờ, cây xiên này và mình sẽ rưới nước đường lên nước đường kẹo các bạn tí xíu nữa mình sẽ nấu nước đường ở đây luôn rồi tí xíu nữa mình sẽ dùng cái bếp này để mà mình làm cái sốt nước đường ấy để mình chế lên và bên đây là mình có một cái loại trái cây đặc biệt hơn tí nữa nó là trái cây này là nó kỳ thú vị và mình mới nghĩ ra đây thôi đây đây là trái tắc đây mình sẽ làm kẹo hồ lô tắc luôn cho bạn xem đây những trái tắc bé bé bé bé như thế này rất là đẹp đó, các bạn thấy không Đấy, mình sẽ làm kẹo lô tắc cho bạn coi luôn nha và không nói nhiều với bạn nữa thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm mình sơ chế những thứ này và bây giờ mình sẽ đi rửa tại vì mua về ở ngoài chợ thì mình chưa có rửa các bạn đấy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình rửa và mình sẽ bắt đầu mình chế biến món kẹo hồ lô đường này cho bạn xem nha và mình không biết là liệu nó có thành công hay là không nó có ngon hay là dở gì thì mình chưa thể biết được và mình hy vọng là các bạn sẽ thích video này của mình và nếu như các bạn thích video này của mình thì các bạn hãy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 và mình sẽ cho cà chua vào luôn mọi người sẽ cho bịch vô luôn Đấy, rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình rửa nha các bạn à, vậy đó là rất là nhiều loại trái cây rất là ngon các bạn nhìn rất là đã luôn á sẽ mình sẽ bỏ vào cái gõ như này để cho nó ráo nước và mình sẽ bắt đầu mình xiên các bạn đây à, ok các bạn ơi thì à, mình à, để một hồi thì nó ráo nước rồi các bạn và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình dùng những cái xiên mà mình sẽ xỏ vào cái đống trái cây này nha các bạn sẽ được uh, bao nhiêu đây các bạn phải nói là nó cực kỳ nhiều luôn các bạn ơi các bạn thấy không rất là nhiều loại trái cây luôn rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cái nước đường và mình sẽ rưới lên những cái cây này nha các bạn mình sẽ sử dụng cái chảo này để mà nấu nước đường này các bạn ơi Đấy, bây giờ mình đã bỏ đường và nước vào trong đây bây giờ mình sẽ nấu cho nó kẹo rồi các bạn ơi Ok các bạn ơi, thì bây giờ ờ, cái ờ, nồi nước đường của mình nó đã kẹo rồi nó các bạn các bạn nè, nó đã kéo chỉ cái này các bạn đấy, bạn thấy không đấy. Rồi, ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình à, sẽ nhúng trái cây vào trong này nha các bạn love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. Ok các bạn ơi, thì sau một hồi mình làm á thì cuối cùng cũng đã xong rồi các bạn. Bây giờ để giờ mình để nó bớt đường nó đã đặt lại một chút xíu rồi các bạn. Tuy là nó không có giòn giống như mấy cái clip kia nhưng mà nó cũng ờ, khá là ngon. Thì mình ờ, để lâu một chút xíu nữa thì nó sẽ giòn. Ờ, nói chung là mình không có đợi nó giòn được các bạn ơi. Đây thì đây là mình có nho này, táo này có tắc là đặc biệt nè các bạn tắc là rất là chua tắc bên đây là cà chua nữa các bạn đấy các bạn thấy không nhìn nó cực kỳ hấp dẫn không? thôi không nói nhiều với các bạn nữa và bây giờ mình sẽ thưởng thức ờ, những cái món này nha và nếu như các bạn thấy cái kẹo hồ lô này của mình nó đẹp nó hấp dẫn thì hãy để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và bây giờ mình sẽ thử những cây đầu tiên nha các bạn rồi mình sẽ ăn nho trước các bạn ơi rồi rồi đấy không đấy rất là hấp dẫn luôn á hai trăm ừ. ừ, chua quá ừ. nho thì nó rất là chua nhưng mà ăn chung với cái này các bạn chua chua ngọt ngọt thì nó ra một cái vị nó cũng khá là ngon các bạn ơi món này cũng khá là ngon tức là nó chưa có đặt nhai nó không có rộp rộp được các bạn ạ à. ăn cũng khá là ngon các bạn bây giờ mình sẽ ăn hột cây táo thôi mình sẽ ăn tắt trước đây bạn à. tắt này mình nghĩ là nó sẽ rất là chua các bạn ơi tại vì đường nó chỉ phủ bên ngoài thôi còn bên trong nó vẫn còn nguyên cái ruột của bạn sẽ thử một trái ha xem sao nha ừ. vừa lắm bề vừa lắm thì mình nãy mình có ăn một xong một trái ta trái tắc các bạn phải nói là nó rất là chua nhưng mà cái vị của nó rất là ngon bạn ơi à, bây giờ mình sẽ thử lên một trái nữa nha ừ. ừ. tắc rất là chua mà ngon lắm rồi chua lắm để xíu mình làm sao các bạn rồi thì rồi bây giờ mình sẽ thử ăn thêm một cái uh, uh, xiên nho nữa nha các bạn rồi bạn thấy không ừ. rất là ngon các bạn ngọt ngọt chua chua nè ừ. thì là nó không có được giòn nhưng mà nó vẫn là rất là ngon các bạn ơi giờ mình sẽ ăn một xiên táo nha Đây, táo rồi táo thì nó rất là ngọt rồi các bạn ơi nó không có chua mà nó rất là ngọt chua quá cái chùm nho thì nó rất là chua các bạn